nhà khảo cổ Mỹ John Stephens và họa sĩ người Anh Frederick Catherwood căn cứ theo những manh mối trong truyền thuyết của văn minh Maya đã phát hiện ra di chỉ Copan trong rừng rậm châu Mỹ. Đây là một trong những thành bang quan trọng nhất của văn minh Maya cổ đại. Miêu tả của hai nhà thám hiểm về ngôi thành Copan hoang vu như sau. Nó nằm ngang trước mắt chúng tôi, giống như một con thuyền rách nát trong đại dương mênh mông. Cột buồm của nó không còn nữa, thủy thủy cùng đã biến mất không ai biết nó xuất hiện vào thời gian nào, cũng không biết cái gì đã phá hủy nó, tất cả đều là bí ẩn. Đúng vậy, văn minh Maya đột nhiên biến mất, đối với chúng ta ngày nay mà nói, luôn là một bí ẩn. Bao nhiêu người muốn giải mã, nhưng vẫn luôn khó có thể giải thích vẹn toàn. Ngày nay có một vị tu hành, thông quan công năng túc mệnh thông, thiên nhãn, nhìn thấy tiền nhân hậu quả của sự hủy diệt của đế quốc Maya từng huy hoàng thời cổ đại, những hình ảnh mà người tu hành nhìn thấy khó mà thấy được trong các tài liệu văn hiến khảo cổ thông thường. Những ấn ký thời không mà người này nhìn thấy khác xa những thành quả nghiên cứu khảo cổ. Vậy câu chuyện mà người tu hành này muốn nói với chúng ta chấn động như thế nào? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống khám phá bí ẩn sự biến mất của nền văn minh Maya trong video ngày hôm nay. Một mùa thu nọ thời kỳ đế quốc Maya cổ đại xa xưa, trong một ngôi nhà gỗ trong rừng ở lãnh thổ Venezuela, Trung Mỹ ngày nay, một sản phụ trẻ đang chờ sinh nở. Mấy ngày trước khi sản phụ lâm bồn, những người dân làng phát hiện ra xung quanh làng xuất hiện cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Một số loài hoa không phải mùa thu nhưng lại nở rộ. Các loài chim đủ loại tấp nập bay về phía ngôi nhà gỗ và đậu ở trên cây cối xung quanh căn nhà gỗ nhỏ đó, giống như mở hội vậy, tranh luận líu lo ríu rít. Hàng trăm con động vật nhỏ các loài cũng tập hợp xung quanh ngôi nhà gỗ nhỏ đó, trông thấy người làng, chúng không sợ hãi, cũng không chạy trốn. Trong con sông nhỏ cách đó không xa, còn có những con cá lớn chốc chốc lại nhảy lên khỏi mặt nước, phát ra những tiếng động lớn. Toàn bộ ngôi nhà gỗ nhỏ này được bao trùm trong những dấu hiệu tốt lành may mắn khó nói nên lời. Không lâu sau, sản phụ trẻ sinh ra một bé gái. Khi đứa trẻ phát ra tiếng khóc đầu tiên, các loài chim bên ngoài ngôi nhà gỗ cũng phát ra những tiếng hót vui tai, dường như đang chúc mừng em bé chào đời. Những dị tượng này lập tức được báo cáo lên viên quan đứng đầu địa phương. Sau đó, viên quan đứng đầu địa phương phi ngựa không dừng báo cáo lên đế quốc. Bồ Tát hạ giới Vua Mây A khi đó sau khi nhận được tố báo, cảm thấy vô cùng kinh dị, không biết là phúc hay là hòa, bèn vội vàng đi thỉnh giáo một vị cao tăng đại đức. Vị cao tăng này đã hơn 400 tuổi, râu và lông mày trắng muốt, hệ nhắm mắt thì vạn vật tĩnh lặng, hệ mở mắt thì ánh sáng phát ra xung quanh, sau khi nghe vua Maya thuật lại, ông nói đây là niềm phúc của đế quốc đó. Đứa trẻ là Nguyệt Quang Bồ Tát trên thượng giới hạ giới, đến để cứu khổ nạn của chúng sinh. Vua Maya cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi, xin hỏi sư phụ, tại sao khi đứa trẻ này ra đời lại có nhiều chim thú tụ tập xung quanh như vậy, nhìn thấy người lại cứ như không thấy gì, mặc người ta làm gì thì làm, cũng nhất định không muốn rời đi. Cao Tăng nói với vua Maya rằng, đó là do Phật ân từ bi, ân trạch bao trùm vạn vật. Sinh linh được Phật ân cảm ứng, tấp nập tụ hội. Bởi vì trong tâm cảm thấy yên lành hạnh phúc, nên quên đi hết thảy sợ hãi. Sau khi hồi cung, vua May A lập tức hạ lệnh, bé gái này sau khi thành niên sẽ trở thành vương phi của vương tử Hồng Thạch, hết thảy vật dụng sinh sống đều do vương thất chịu trách nhiệm. Lên 5 tuổi, đưa đến chùa nữ tăng, vẫn để tóc tu hành, do các nữ quan cao đức trong cung và các thị vệ trong coi bảo vệ và ban tên là Minh Nguyệt. Vương tử May A Đời trước của vua May A từng là một thiện cư sĩ, cúng dường thức ăn trong thời gian dài cho một vị tăng nhân khổ hạnh độc tu. Tuy nhiên, vị tăng khổ hạnh này do tâm tranh đấu chưa tu bỏ được, nên không tu thành chính quả, cuối cùng đọa vào tu la đạo, trở thành vua Atula. Vua May A đến tuổi trung niên vẫn chưa có con trai thừa kế, Điều này khiến ông khổ não khôn nguôi. Thế là ông tắm gội trai giới 7 ngày, đến trước tượng Phật, thành kính cầu Phật ban cho con trai. Vì Phật mà vua Maya tính phụng là Tỳ Lô Giá Na Phật, Mahavairocana cũng được dịch là Lô Xá Na Phật, ý nghĩa là quang minh phổ chiếu, nên cũng được dịch là Đại Nhật Như Lai. Nhiều người cho rằng Đại Nhật Như Lai là pháp thân Phật của Phật Thích Ca Mâu Ni, do đó cũng được coi là Phật Thích Ca Mâu Ni, Thời đại văn minh Maya mà người tu hành này nhìn thấy đã kiến lập đế quốc Maya hùng mạnh ở đại lục Nam Mỹ thời đó, lãnh thổ rộng lớn, trung tâm là cao nguyên Brazil, bao phủ Venezuela, Colombia, Peru và đại bộ phận Argentina ngày nay, đất đai màu mỡ, người dân đông đúc, đó là một quốc gia theo chế độ tập quyền trung ương. Dân số khoảng 45 triệu người. Nghề luyện kim của người Maya vô cùng phát triển, đa số là đồ đồng và đồ sắt. Nghề nông nghiệp và chăn nuôi cũng rất phát triển, đã nuôi những gia súc lớn trong chuồng, ví như bò, ngựa, dê, lợn. Số lượng lên đến trên 300 triệu con. Cây hoa màu đa phần là ngô, tiểu mạch, mía, bông, khoai tây. Còn có cà chua, thuốc lá và những loại trái cây nhiệt đới khác. Người Maya khi đó có nghề hàng hải và ngư nghiệp cũng rất phát triển. Hạm đội hùng mạnh của đế quốc thường xuyên thực hiện các hành trình giữa các châu lục Tín ngưỡng của người Maya khi đó đại đa số tương đồng với người da vàng ở Trung Á và Tây Á, đều tính phụng Phật, thờ cúng Tỳ Lô Giá Na Phật, cũng chính là Phật Thích Ca Mâu Ni. Đế quốc Maya sau khi trải qua giai đoạn thịnh trị, phong khí bắt đầu trở nên suy đồi, lòng người không còn thuần phát nữa, nghiệp lực nhiều lên, dị giáo hoành hành. Theo những điều mà người tu hành này nhìn thấy, dị giáo đương thời chính là vũ xà thần mà chúng ta thấy trong các di tích khảo cổ ở Trung Mỹ ngày nay, nếu chúng ta tra cứu các tài liệu công khai thì sẽ phát hiện ra rằng Vũ xà thần là một thần phổ biến ở tín ngưỡng trong văn hóa Trung Mỹ, thường được miêu tả là một con rắn dài thân đầy lông vũ, xuất hiện sớm nhất ở văn hóa Olmec. Văn hóa Olmec xuất hiện sớm nhất vào đầu thế kỷ 12 trước công nguyên đến thế kỷ thứ ba trước công nguyên, phân bố ở bang Veracruz và Tabasco của Mexico ngày nay, là giai đoạn manh nha văn hóa ra đỏ cổ đại ở Trung Mỹ, được gọi là cái nôi văn hóa ra đỏ người Maya gọi vũ xà thần là Kukulkan. Theo các truyền thuyết Trung Mỹ, vũ xà thần là vị thần chúa tể sao mai đã phát minh ra thư tịch và lịch pháp đem hô đến cho con người. Đồng thời, vũ xà thần còn đại biểu cho cái chết và tái sinh là vị thần bảo hộ của tế tư. Có một thuyết cho rằng vũ xà thần là ứng long trong truyền thuyết Trung Hoa. Ứng long năm xưa từng trợ giúp hoàng đế Trảm Si Vưu Ứng Long là rồng duy nhất có cánh trong truyền thuyết Trung Hoa thời thượng cổ. Mà văn minh Maya thời kỳ đầu vừa vặn đối ứng với thời kỳ nhà thương ở Trung Quốc. Do đó, liên hệ với ứng long thì cũng không phải là không có lý. Nếu khảo sát kỹ lưỡng các di chỉ có vũ xà thần trong các di chỉ Maya thì sẽ phát hiện ra rằng vũ xà thần thực sự rất giống với rồng Trung Hoa. Tuy nhiên, rốt cuộc có phải như vậy không thì hiện nay vẫn chưa có thuyết nào xác định rõ được. Cũng có người căn cứ vào ghi chép trong Sơn Hải Kinh cho rằng Mexico ngày nay chính là vùng đất phù tang được miêu tả trong Sơn Hải Kinh. Như thế, Vũ Xà Thần dường như có liên quan đến rồng Trung Hoa rồi. Nhưng đế quốc Maya khi đó tính phụng tỳ lô giá na Phật, cũng chính là Phật Đại Nhật Như Lai và Phật Thích Ca Mâu Ni, tại sao lại coi Vũ Xà Thần là dị loại và tà thần? Về việc này, người tu hành không nói. Căn cứ vào những điều mà thiên nhãn người tu hành trông thấy, Đế quốc Maya khi đó thực sự coi các thành bang phương Bắc tính phụng vũ xà thần là dị loại, tà giáo và thường xuyên chinh chiến không ngừng. Do đó, khi vua Maya cầu Phật sinh con, Phật đã an bài vua Atula chuyển sinh, làm con của vua Maya, đặt tên là Hồng Thạch. Tân Vương chấp chính Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã hơn chục năm trôi qua, Minh Nguyệt đệ tóc tu hành ở chùa Nữ Tăng cũng đã bắt đầu trưởng thành, vua Maya dẫn vương tử Hồng Thạch đến chùa thăm Minh Nguyệt, Trước Minh Nguyệt xinh đẹp, Hồng Thạch vừa gặp đã yêu thương rồi. Vua May A liền cùng với trụ trì chùa định ra ngày lành tháng tốt và cử hành điển lễ thành hôn. Sau khi Minh Nguyệt và Vương Tử chính thức thành hôn, họ sinh ra một bé gái, được Vương Tử coi như viên ngọc Minh Châu. Lại 7 năm nữa trôi qua, vua May A từ trần, Vương Tử Hồng Thạch chính thức đăng cơ làm vua, Minh Nguyệt trở thành vương hậu. Sau khi đăng cơ, vương hậu đề nghị tân vương May A việc đầu tiên đó là dốc sức hoàng dương Phật Pháp, phổ cập giáo dục, tăng phúc lợi cho dân chúng. Vương hậu còn đề nghị Tân Vương May A dùng đức trị quốc, đại xá thiên hạ. Đồng thời, Vương hậu còn trợ giúp quốc vương giải quyết các xung đột biên giới, tranh leo thành thành chiến tranh giữa hai quốc gia. Phẩm đức, từ bi và trí huệ của Vương hậu khiến toàn dân trên dưới ai nấy đều kính phục. Để bảo đảm sự phồn vinh của đế quốc, Tân Vương May A sau khi kế vị đã không ngừng mở rộng quân đội, tăng cường sức mạnh quân sự, khiến quân thường trực từ 400.000 tăng lên 1 triệu quân, quân dự bị tăng lên 3 triệu quân, Đông Giao A tăng cấm vệ quân vốn ban đầu từ 10.000 lên 40.000 người. Tuyệt đại đa số quan binh cấm vệ quân đều là bộ chúng Atula theo vua Atula chuyển sinh, tố chất và khả năng chiến đấu của họ đều cao siêu khác thường. Tân Vương May A chấp chính, cộng thêm sự nhân đức của Vương Hậu, chính sách thông thoáng, dân chúng hòa hợp, khiến đế quốc Maya phát triển ngày càng cường thịnh phồn vinh. Dân chúng ai nấy đều ca tụng quốc vương và mỹ đức của vương hậu. Đúng lúc đế quốc Maya ở thời cực thịnh, các quốc gia phương Bắc tính phụng dị giáo bắt đầu thèm thuồng sự thịnh vượng của đế quốc Maya. Trong một thời gian, mây đen bao phủ, gió âm nổi lên. Vua Atula Vì để phá hoại sự phồn vinh của đế quốc Maya, các quốc gia dị giáo phương Bắc bèn bỏ ra rất nhiều tiền mua chuộc được một tín đồ dị giáo ẩn mình trong số hoàng cung Maya, lập kế hoạch đầu độc sát hại vương hậu. Nhưng kế hoạch đầu độc bị thất bại, chúng không sát hại được vương hậu mà lại đầu độc chết công chúa. Được tin ái nữ bị giết, vua Maya bất giác nổi giận đùng đùng, lập tức đem những kẻ đầu độc ra hành quyết toàn bộ, sau đó triệu tập hội nghị quân sự tối cao. Ngọn lửa báo thù khiến vua Maya cực kỳ bình tĩnh, ông nói với các tướng rằng tập kết tất cả quân đội của đế quốc, phát hành lệnh động viên chiến tranh ra toàn quốc. Theo lệnh vua Maya, quân đội đế quốc đánh đầu tháng đó, kẻ nào chống cự lại đều bị giết không tha, kẻ nào không thay đổi tín ngưỡng tà giáo, đều bị giết hết không tha, những nơi quân thiết kỵ đến đều giết hết không tha. Rất nhanh chóng đã quét sách các quốc gia tính phụng vũ xà thần ở Nam Mỹ, đồng thời hạ lệnh thảm sát các thành phố chiếm lĩnh được. Quân đội Hổ Lan của vua Maya sau khi sang bằng tất cả các nước Nam Mỹ, lại tập kết gần 10.000 chiến hạm viễn dương, gần 1 triệu 200.000 quân viễn chinh, đem theo ngọn lửa thù hận ngùng ngục đổ bộ lên đại lục miền Bắc Bắc Mỹ. Vua Maya bí mật phái ba cánh quân cấm vệ quân, mỗi cánh quân 10.000 người, đi tập kích thủ đô ba quốc gia dị giáo chủ yếu ở Bắc Mỹ, giết chết quốc vương, hạ lệnh thực hiện mục tiêu bằng bất kỳ giá nào. Ba cánh quân cấm vệ quân tập kích đều thành công, ba đô thành ba nước đều bị phá hủy và đốt cháy hết chỉ có một vị quốc vương bị trọng thương chưa chết. Hễ nơi nào đại quân Maya đi qua thì không còn tiếng gà gáy chó sủa, tất cả thành bang, thôn trang đều bị đốt cháy. Trong một thời gian, đại lục Bắc Mỹ trở thành một mảnh đất cháy đen. Vương hậu sau khi biết tình hình chiến tranh thì cấp tốc viết thư, nhiều lần can gián, khuyên vua dùng lòng nhân để đối đãi với dân chúng, bỏ qua phụ nữ và trẻ em. Vua Maya nghĩ, con gái ta lẽ nào không phải là phụ nữ và trẻ em, thế là không động lòng trước những lời khuyên can của vương hậu. Sau 5 năm, chiến tranh cuối cùng cũng đi vào hồi kết, vương quốc dị giáo cuối cùng bị bao vây. Khi bệnh nặng lúc lâm chung, quốc vương triệu tập vua sư Vũ Xà Thần, người nắm trong tay ma pháp hắc ám, đến và nói Xin Khanh hãy báo thù cho Trẫm và con dân của Trẫm, Trẫm nguyện bỏ ra bất cứ giá nào để thực hiện nguyện vọng của Trẫm. Vua sư nhận lời với quốc vương, sau đó biến mất trong những dãy núi đen như mực. Lời nguyện. Chiến tranh kết thúc, vua Maya dẫn đại quân Atula trở về đô thành Nam Mỹ, trở về bên vương hậu. Thấy vương hậu thần sắc nặng nề, vua bèn hỏi, vương hậu, ta đã báo thù cho con gái rồi, trở về với nàng, sao nàng lại không vui? Vương hậu nói, ông trời có đức hiếu sinh, mà bệ hạ lại giết hết dân số gần 40 triệu người của năm quốc gia, nghiệp sát sinh chồng chất, như trời như biển. Thần Phật đã cảnh báo thiếp rằng con dân cháu con của bệ hạ sẽ bị lời nguyền diệt sạch. Năm sau, dự ngôn của vương hậu đã ứng nghiệm. Đế quốc Maya liên tiếp bị động đất xảy ra, núi lửa bùng phát, dịch bệnh hoành hành, lũ lũ khắp nơi, khí hậu dị thường, cây trồng không có thu hoạch, gia súc chết hàng loạt, dân số giảm mạnh, khắp nơi đều thấy không khí chết chóc. Vua Maya mất ăn mất ngủ, thân tâm tiêu tụy. Vương hậu vì thế bế quan tòa thiền một tháng, sau khi xuất quan, Vương hậu lấy một quyển sách lụa dày từ tay thị nữ và nói với vua Maya rằng thiếp thỉnh được nhờ họ khai thị những tai họa mà con cháu Maya đời sau phải chịu, kết hợp với những khai thị của thần Phật đối với thiếp đã ghi chép thành bộ sách này để cảnh báo con cháu Maya đời sau, phòng chống những tai họa diệt chủng. Thời gian dự ngôn từ hiện nay cho đến vũ trụ tương lai, khi vị Phật chủ vĩ đại nhất giáng thế, cứu chúng thần của vũ trụ. Con cháu Maya của chúng ta cũng sẽ được Phật chủ cứu vớt Đến khi đó thì dự ngôn sẽ kết thúc. Sau đó, Vương hậu đột nhiên bị bệnh không gượng dậy nổi, bà tự biết thời gian không còn nhiều, bèn nói với vua Maya rằng thỉnh cầu bệ hạ đem dự ngôn này cho Pháp sư Đại Đức cất giữ, lưu truyền cho hậu thế. Vùng đất này sẽ là vùng đất bị lời nguyền. Sau khi thiếp ra đi, xin bệ hạ hãy lập tức dời đô để lưu giữ dòng dõi con cháu Maya của chúng ta. Nói xong, vương hậu lặng lẽ nhìn vua Maya ánh mắt chăm chú, dường như muốn khắc ghi hình ảnh của ông mãi mãi trong tim. Bỗng nhiên, trong mắt Vương Hậu rực sáng, bà cười. Đem theo nụ cười như ánh nắng, bà đã rời khỏi mảnh đất yêu dấu và tất cả yêu thương của bà. Vua Mây A theo lời căn dặn của Vương Hậu, dời đô đến đại lục Bắc Mỹ, chính là địa phận Mexico ngày nay và xây dựng lại đô thành. Tâm nguyện Rất nhiều năm sau, vua Mây A về già, Vua đến quỳ trước tượng Phật, nghĩ đến ái nữ và vương hậu đã mất, bất giác lệ rơi ướt áo. Vua nói với tượng Phật rằng, Thưa Phật Đà Vĩ Đại, con biết con tội nghiệp sâu nặng. Con xin thành tâm sám hối tất cả những tội lỗi của con trước mặt Ngài. Con tuy là đế vương, có tất cả quyền lực và của cải của thiên hạ, nhưng con không thể giữ được những người con yêu thương. Con không còn muốn làm một người phàm tục nơi trần thế nữa, xin Ngài ban cho con trí huệ và sức mạnh để con có thể trở thành người cứu vớt những sinh mệnh khác, cho dù không có bất cứ thứ gì, con cũng muốn có năng lực cứu người. Sau khi vua Maya qua đời, sách dự ngôn mà vương hậu để lại vẫn được người Maya truyền thừa đời đời. Trong những người thừa kế, có một số trong tôn giáo, tu luyện đến cảnh giới rất cao, lại thêm vào dự ngôn những lời tiên tri của họ cho hậu thế. Nhân loại chúng ta hiện nay gọi bộ dự ngôn này là dự ngôn Maya, cũng gọi tiên tri Maya, Trải qua lưu truyền mấy vạn năm tuy đã thất lạc một số nội dung, nhưng nội dung chủ yếu vẫn được lưu giữ đến ngày nay. Người tu hành nói, vua và vương hậu Maya ngày nay đều đã chuyển sinh đến Trung Quốc rồi, thật sự đã thực hiện tâm nguyện của họ 4 vạn năm trước, theo Phật chủ cứu độ chúng sinh. Chớp mắt biến mất 13.000 năm sau khi vua Maya qua đời, có một chi nhánh vương tộc Maya nắm được ma pháp hắc ám, dùng năng lực tâm linh ma pháp câu thông với những sinh mệnh ngoài hành tinh đến từ chòm sao Orion, đạt được khế ước với ma giới. Những sinh mệnh ngoài hành tinh cung cấp khoa học kỹ thuật sinh vật ngoài hành tinh cho chi nhánh vương tộc này, giúp họ phát triển quân sự, phát động chiến tranh, bắt lượng lớn tù binh và gia súc các loại, cung cấp cho những sinh mệnh ngoài hành tinh nghiên cứu. Ma pháp hắc ám mà họ sử dụng đã kéo dài tuổi thọ của các sinh mệnh ngoài hành tinh cá biệt cao cấp. Người Maya ký kết khế ước đó đã phát triển gần 5.000 năm trên trái đất Họ muốn dùng khoa học kỹ thuật sinh vật ngoài hành tinh mà họ nắm được để chống lại và thoát khỏi sự khống chế của những sinh mệnh ngoài hành tinh. Nhưng cuối cùng, họ bị sinh mệnh ngoài hành tinh dùng vũ khí gen và vũ khí năng lượng lạp tử, tiêu diệt triệt để. Trước khi bị tiêu diệt, căn cứ cuối cùng của họ ở Trung và Hạ Du sông Amazon. Văn minh mây A Huy hoành một thời đã đột nhiên biến mất như thế này. Lịch sử như một vòng tròn lặp lại, ngày nay sinh mệnh ngoài hành tinh lại giống như thời kỳ Maya năm xưa, lúc nhúc kéo đến. Thứ mà họ đem đến cho nhân loại là phúc hay là hòa, hẳn bạn cũng đã có câu trả lời cho bản thân mình. Hiện tại xã hội nhân loại đã phát triển đến cực điểm, chúng ta đang trong thời khắc nguy hiểm và sẽ bị đào thải bất cứ lúc nào. Để tự cứu chính mình, chỉ có là một người lương thiện, giữ vững niềm tin vào thần Phật thì mới mong được cứu độ, từ đó bước sang thế giới mới.